và một số dòng à, bếp ga âm mặt kính full chức năng và bếp từ âm thì à, bạn nào mà có nhu cầu à, hay là đã lựa chọn cho mình một con bếp mà đã ưng ý với mình và phù hợp với cái mức giá các bạn muốn mua thì các bạn có thể chụp lại cái vị trí màn hình ở ngay con đó các bạn sẽ gửi kèm thêm cái hình đó gửi cái hình đó và cái kèm thêm cái mã số ở trên con đó như con này nè thí dụ như con này thì các bạn sẽ gửi hình con này và gửi kèm 6 số series này để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết đến cho các bạn xem thì à, những cái dòng bếp ga mà nó có chức năng an toàn cơ bản á, đó là khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi tắt lửa tính năng khóa ga khi nước cạn nồi thì nó sẽ nhờ vào cái que cảm biến này khi mà ngọn lửa không đốt nóng trực tiếp lên nó nữa thì nó sẽ khóa ga lại chỉ sau 5 đến 7 giây tiếp theo khóa ga khi nước cạn nồi thì nó sẽ nhờ vào que cảm biến này khi nhiệt độ đạt đến hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga thì có một số bếp nó sẽ có thêm cái nút 3 giây á là như bếp này đây thì nó chỉ có thể tăng cái nhiệt độ của que cảm biến phía bên tra phải này từ 250 lên đến 300 thì nó cũng sẽ khóa ga lại nhưng nó rất là bất tiện cho chúng ta khi mà rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa thì để khắc phục cái vấn đề đó shop sẽ gắn thêm một cái loại công tắc rang như loại công tắc này đây các bạn sử dụng thì mình sẽ gạt về vị trí bên trái này để bật tính năng rang đó lên khi không sử dụng nữa thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên phải để tắt tính năng rang đó đi thì bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường có một số bếp nó có thêm nút 3 giây á, thì shop cũng sẽ gắn tích hợp vào cái nút 3 giây này các bạn sẽ đè giữ 3 giây để nó sáng đèn lên nó sẽ kích hoạt cái que cảm biến đó lên và khi không sử dụng nữa thì các bạn sẽ nhấn một lần nữa để tắt đi thì bạn nào có nhu cầu sử dụng những cái tính năng ra hay là lựa chọn cho mình một cái dòng bếp mà mình ưng ý á, thì các bạn có thể gửi vào Zalo qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được ở số 1, bếp Brunei là dòng bếp nút xoay nè. Có mặt men chống xước, giá 1 triệu 7. Tiếp theo, số 2 cũng có mặt men chống xước. Bếp này được sản xuất vào năm 2017. Giá thì nó chỉ có 1 triệu rưỡi thôi. Lý do là cái bề mặt trước này nó có bị ố đây. Nên shop sẽ đưa ra một cái giá thấp nhất để cho các bạn dễ lựa chọn. Thì bếp này shop cũng đã gắn cái công tắc rang này vào. Tiếp theo số 3, bếp này có mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu tư. Số 4 mặt sơn à, đây là mặt men chống xước số 4 này bếp này có mặt men chống xước nè giá 1 triệu 8 bếp này thì shop sẽ gắn thêm cái công tắc rang thích hợp vào à, nút 3 giây số 5 giá 2 triệu rưỡi cũng có mặt men chống xước thì bếp này shop cũng sẽ gắn thêm cái công tắc rang vào ở đây số 6 giá 1 triệu 6 cũng đã được gắn công tắc rang có mặt men chống xước tiếp theo số 7 đây là dòng bếp mặt men chống xước có chức năng thì nó sẽ có những cái chức năng như là nấu nước nè nấu cơm nấu cháo ở bếp bên phải thì nó sẽ có chọn nhiệt độ chiên và cái chế độ rang lúc 3 giây nè nướng thì hai tầng lửa và có hẹn giờ nướng giá của nó là 3 triệu rưỡi <coughs> ở bếp số 8 cũng có mặt men à, chống xước đây là dòng bếp nút nhấn giá 2 triệu 2 Paloma cũng có mặt men chống xước giá 2 triệu 2 số 11 à, cũng là dòng bếp Paloma có mặt men chống xước giá 2 triệu 2 tiếp theo thì shop sẽ đến với một số dòng à, bếp kính full chức năng thì đây là số 16 này á sẽ có là mặt kính cường lực kiền à, của nó và nắp che đầu chia lửa và cả nắp khói cũng là inox có cái viền này cũng là inox đây thì bếp này nó phải có nồi đặt lên thì nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp như ở bếp à, bên trái của nó sẽ có hẹn giờ nấu và nấu cơm nấu cháo còn bếp bên phải là nó có nhiệt chọn chọn nhiệt độ chiên và cái chế độ là nấu nước sôi 5 phút tắt chế độ hâm thì uh, chế độ hâm á, thì nó sẽ làm nóng thức ăn lên hâm nóng thức ăn á, và nó sẽ kéo dài thêm từ 30 giây cho đến một phút thì bếp nó sẽ khóa ra tiếp theo nữa nó sẽ có cái nút 3 giây còn bếp nướng thì nó sẽ có cái chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm và hẹn giờ nướng nướng là hai tầng lửa tiếp theo dòng bếp Renai RTE62 VCTNB bếp này có giá là 6 triệu thì nó sẽ cũng có những cái chức năng nấu nướng như những dòng bếp full chức năng khác nhưng mà những cái chế độ này nó sẽ thay đổi vị trí cho nhau ừ. tiếp theo số 15 Rinnai cũng có những chức năng hẹn giờ nướng và nướng một tầng lửa giá của nó chỉ có 4 triệu thôi số 17 đây là dòng bếp Osaka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 thì bếp này nó sẽ có hẹn giờ nấu cho cả hai bếp nè tiếp theo thì shop cũng sẽ đến với ờ, một số dòng ờ, bếp ga âm thì đây là dòng dao đây là dòng ờ, bếp ga âm mặt kính cường lực màu đen tràn viền thì nó cũng có những cái chế độ nấu nướng như những dòng bếp full chức năng khác hẹn giờ được cho cả ba bếp nấu và một bếp nướng tiếp theo số 18 cũng là dòng bếp ga âm mặt kính cường lực trang viên full inox thì nó sẽ có mặt trước cái ờ, ốp mặt trước này nó mặt trước của nó là inox nè Đó. thì nó cũng sẽ có những cái chế độ nấu nướng như những dòng bếp khác thì đây hẹn giờ nấu cho được cả ba bếp đây cái hình mô phỏng của vị trí của bếp bên phía trên nè bếp bên phải thì sẽ có chọn nhiệt độ chiên chế độ nấu nước sôi nút 3 giây còn bếp bên trong thì nó sẽ có chế độ nấu cơm và nấu cháo bếp bên trái nó cũng có những những cái chức năng giống như bếp bên phải thôi chỉ chọn nhiệt độ chiên nấu nước nước 3 giây phía bên à, đây là ô này là của bếp nướng nè công tắc của bếp nướng thì nó sẽ có nướng tự động theo loại thực phẩm nút điều chỉnh ngọn lửa nướng là nút điện tử và cái nút điều chỉnh ngọn lửa nướng là cái theo cái loại đồ nướng à, loại đồ nướng nè và cái chế độ đồ nướng và hẹn giờ nướng đó tiếp theo số 19 đây là cái hàng trưng bày có mặt men chống xước màu đen trên cùng số 20 là dòng bếp Rinnai cũng có mặt men chống xước đây là hàng dùng lướt còn rất là đẹp thì tiếp theo shop sẽ đến với một số dòng mà bếp từ âm thì đây là một số dòng bếp từ âm mà shop vẫn chưa vệ sinh nên sẽ đưa ra một cái mức giá rất là phù hợp bạn nào mà có nhu cầu vệ sinh thì mình có thể liên hệ đến shop sẽ được cộng thêm cái phí vệ sinh vào thì tất cả những dòng bếp từ nó có công suất của nó trên 2000W thì nó sẽ sử dụng nguồn điện là 200V ta có thể cắm vào điện lưới 220 để sử dụng còn dưới 2000W thì nó phải sử dụng điện 100V nên các bạn phải sử dụng qua ổn hoặc biến áp ổn áp hoặc biến áp có cái công suất cao hơn còn về dây dẫn á, thì các bạn nên đi dây dẫn có tiết diện lớn từ 5 đến ờ, từ 4 chấm cho đến 7 chấm để đảm bảo được cái công suất nấu bếp sẽ có bảo hành và trước khi giao bếp sẽ là một cái clip test những cái chức năng của bếp trước khi giao thì để quay lại với video clip chính của ngày hôm nay thì à, tôi sẽ đến với dòng bếp Rinnai để giao test dao nè để test cho khách xem thì hiệu của nó là Rinnai model là RKGMV 660E6 thì đây là cái nội thất của bếp nè bếp này còn đẹp giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem được cái ngoại thất sao bỏ cái cục mút lên đây vậy bếp này có mặt men chống xước đây nó nằm ở giá là 2 triệu 2 giờ tôi sẽ cho các bạn xem cái ngoại thất của bếp những lỗ lớn ở phía sau thì tôi cũng sẽ che kín lại để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện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 ở bếp bên phải tôi đã khóa ra. chưa nó có cái bóng sáng rồi không nhìn thấy rõ bóng đèn còn về pin sạc thì nó cũng có cực âm và cực dương thì khi giao bếp tôi cũng sẽ đánh dấu cộng và trừ trên cái pin pin này để các bạn dễ phân biệt và khi lắp pin vào bếp để sử dụng á thì các bạn nên quay cái dấu ờ, cộng là cực dương á, hướng ra phía bên ngoài giống như cái hình hiển thị bên trong hộp pin nếu các bạn gắn đảo cực lại thì bếp nó sẽ không hoạt động đây bếp đã khóa ra nè nó giảm cái ngọn lửa nhỏ rồi cái ánh đèn nó sáng thì ta không thấy được cái ngọn lửa đây bên trái cũng đã khóa ra công tắc đang vị trí là mở đây giờ tôi cũng sẽ thử pin sạc để các bạn cùng theo dõi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 tiếp theo <coughs> là cái chế độ ờ, <coughs> rang thì các bạn sẽ đè giữ cái nút này 3 giây để nó sáng đèn lên thì nó sẽ kích hoạt cái que cảm biến này từ hai trăm rưỡi lên đến 300 độ thì nó mới khóa ra giúp cho ta kéo dài được cái thời gian thêm một tí nữa thì nó mới khóa ra còn ở bếp bên trái bên phải của tôi thì nó sẽ có thêm chế độ nấu cơm nấu cháo bên trái là nấu cơm nè bên phải là nấu cháo tiếp theo là cái chế độ nấu nước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 các bạn sử dụng cũng như uh, sử dụng như cái chứng chức năng là rang các bạn đè giữ để nó sáng đèn lên thì nó sẽ tăng cái nhiệt độ của que cảm biến này lên tối đa nè không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa khi không sử dụng nữa thì các bạn sẽ nhấn thêm một lần nữa để tắt đi còn có một số bếp mà nó không có cái nút 3 giây này á, thì shop sẽ khoan một cái lỗ bắt vào cái công tắc này quá sẽ làm thêm một cái công tắc ở phía trước hộp viên này thì các bạn sử dụng á, thì mình sẽ gạt về vị trí bên trái này thì sẽ bật cái tính năng rang đó lên và khi không sử dụng nữa thì mình sẽ gạt về vị trí bên phải để tắt tính năng rang đó đi thì bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường Còn về cái tính năng nấu cơm thì nhà sản xuất ở bên Nhật họ cũng có bán kèm thêm một cái loại nồi dùng để nấu cơm. Nồi đó có giá mới ở bên Nhật là 2 triệu tư. Giá mà về đến Việt Nam thì nó phải trên 3 triệu. Nhưng mà tôi vẫn chưa thấy loại nồi đó về Việt Nam. Còn theo kinh nghiệm của tôi á thì tôi sẽ sử dụng cái nồi áp suất để nấu cơm nhưng các bạn có thể nấu những loại nồi nấu của mình ở nhà những loại nồi đó thì các bạn phải thí nghiệm và trên cái nắp nồi á, nó có cái lỗ thoát hơi các bạn phải bịt kín lại và khi nấu cơm thì mình phải chọn đúng vào cái chế độ nấu cơm thì khi cơm chín thì nó sẽ tự động tắt bếp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 thoát ra sau cái chế độ là nấu nước sôi nè